Quan niệm cho rằng con người là chúa tể của tự nhiên chưa thật sự đúng. Con người là loài động vật có trí tuệ, có sự tiến hóa hoàn toàn nên có thể gây ảnh hưởng đến tự nhiên, nhưng không có nghĩa là chúa tể của tự nhiên. Chúa tể có nghĩa là phải nắm giữ mọi quyền sinh, quyền sát đúng không nhỉ? Thế nhưng đây thì không. Khi tự nhiên bị ảnh hưởng quá nhiều thì con người sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như việc chặt phá cây rừng của con người dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây nên hiệu ứng nhà kính, à, nóng lên toàn cầu rồi thì những trận siêu bão đúng không nhỉ? Rồi những trận lụt lớn. Đấy là con người bị tác động lại đúng không nhỉ? Chính vì vậy mà không phải là chúa tể mà chỉ là à, tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ, tương tác lẫn nhau. Con người là chủ thể, còn tự nhiên là khách thể bị tác động đến thôi, chứ không thể nói là chúa tể được. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả. Tác giả Carlo Rovelli sinh năm 1956 là nhà vật lý, lý thuyết, nhà văn sinh ra ở Italia, chủ yếu làm việc ở Mỹ và Pháp. Các nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực lực hấp dẫn lượng tử. Ông cũng nghiên cứu sâu về lịch sử và khoa học triết học. Những công việc này đã giúp ông có một tri thức tổng hợp rộng lớn và cái nhìn toàn diện sâu sắc về vũ trụ và đời sống. Cuốn sách nổi tiếng của ông, 7 bài học hay nhất về vật lý, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1214, đã được dịch sang 41 thứ tiếng và bán hàng triệu bản khắp thế giới. Không chỉ là một cuốn cẩm nang xúc tích về vật lý học hiện đại, cuốn sách còn chứa đựng những suy tư mang tính chất triết học về thế giới và con người. Ở đó, khoa học, triết học, văn chương và tôn giáo đã được kết hợp một cách hài hòa, cho người đọc thấy được vẻ đẹp huyền bí của thế giới này. Về tác phẩm, tác phẩm này xuất xứ à, trong văn bản hành trang cuộc sống Về tác phẩm, xuất xứ của tác phẩm, văn bản hành trang cuộc sống được trích từ cuốn sách 7 bài học hay nhất về vật lý Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần 1 là đoạn 1, 2, từ đầu đến chúng ta cũng là một phần của thế giới ấy. Nội dung là trình bày quan điểm của tác giả về vị trí của con người trong thế giới. Phần 2 là đoạn từ 3 đến 9, nội dung là từ chúng ta cho đến con người phần 2 đoạn 3 đến 9. Từ chúng ta con người đến ngay chính linh hồn của chúng ta cũng chỉ là một ví dụ bé nhỏ. Nội dung được trình bày các luận điểm chính của tác giả để bảo vệ cho quan điểm của mình. Phần 3, đoạn 10 đến 13. Từ tự nhiên là nhà của chúng ta đến hết. Nội dung là kết luận. Thể loại là văn nghị luận. Bây giờ ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi. Câu 1. Suy đoán về dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề bằng hàng loạt các câu hỏi. Chúng ta trả lời, dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề bằng hàng loạt câu hỏi là Trước hết là gây sự tò mò, hứng thú của người đọc đối với nội dung văn bản, về vấn đề được nêu lên trong văn bản. Những câu hỏi này có thể là chính những suy nghĩ của tác giả, cách tác giả triển khai vấn đề, những câu hỏi cần trả lời khi giải quyết vấn đề. Những câu hỏi được đặt ngay ra những câu hỏi được đặt ra ngay từ mở đầu cũng như một định hướng hướng người đọc trả lời chúng ta chúng ta trả lời câu hỏi suy đoán về dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề bằng hàng loạt câu hỏi chúng ta trả lời dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề bằng hàng loạt câu hỏi là Trước hết là gây sự tò mò, hứng thú của người đọc đối với nội dung văn bản, với vấn đề được nêu lên trong văn bản. Những câu hỏi này có thể là chính những suy nghĩ của tác giả, cách tác giả triển khai vấn đề, những câu hỏi cần trả lời khi giải quyết vấn đề. Những câu hỏi được đặt ra ngay từ mở đầu cũng như một định hướng, hướng người đọc trả lời những câu hỏi để tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng hơn. Câu tiếp theo, câu nào trong đoạn văn thể hiện quan điểm của tác giả? Chúng ta trả lời, câu văn thể hiện quan điểm của tác giả là trong bức tranh khoa học rộng lớn ngày nay, có nhiều thứ chúng ta không thể hiểu nổi và một trong những thứ mà ta hiểu ít nhất là chính chúng ta. Câu tiếp theo, xác định hai từ khóa nói lên mối quan hệ giữa con người và thế giới trong đoạn văn. Thế thì có rất nhiều những cái từ khóa. Ở đây theo cô từ khóa là từ chủ thể, Thế rồi cũng có một số bạn thì sẽ nói rằng là từ khóa ở đây có thể là từ các nút này, rồi từ mạng lưới. Ừ. Tuy nhiên thì theo cô từ chủ thể là đúng nhất. Hai từ khóa nói lên mối quan hệ giữa con người và thế giới trong đoạn văn là chủ thể. Chủ thể chính là con người và đối với nó thế giới là khách thể. Tiếp theo, chú ý biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản chúng ta từng tin rằng chúng ta nghĩ rằng vân vân như vậy cái điệp từ được ờ, nhắc lại nhiều nhất ở đây chính là từ chúng ta đúng không nhỉ Phép điệp trong văn bản là điệp từ chúng ta nhằm làm nổi bật vấn đề trong văn bản, vấn đề con người, các suy nghĩ, niềm tin, tư tưởng của con người. Phép điệp từ chúng ta còn nhấn mạnh đối tượng chính của văn bản là chúng ta, con người. Câu tiếp, chú ý các lý lẽ, bằng chứng được sử dụng để chứng minh luận điểm, tri thức của chúng ta chung quy đều phản ánh thế giới. Về lý lẽ, thông tin là một hệ vật lý, này có về hệ vật lý khác, không có gì thuộc về ý thức hay chủ quan hết. Nó chỉ là mối liên quan mà giữa vật lý định ra giữa trạng thái của vật này với trạng thái của vật khác. Dẫn chứng, một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời, một tia xịn. Một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta, một cái đồng hồ có thông tin về thời gian trong ngày, gió mang thông tin về một trận bão đang ập đến, virus cảm lạnh có thông tin về tính dễ tổn thương của cái mũi tôi. DNA trong tế bào chúng ta chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng ta và não tôi tràn ngập những thông tin được tích lũy từ trải nghiệm của tôi. Luận điểm chính, chúng ta trả lời những lý lẽ bằng chứng được sử dụng trong văn bản. Luận điểm, sự tồn tại của chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của vũ trụ. Lý lẽ, chúng ta từng nghĩ rằng mình là thứ tồn tại duy nhất, một chủng loài tách biệt hẳn với họ các loài động vật và thực vật, rồi phát hiện ra rằng mình là hậu duệ có cùng các tổ tiên với mọi sinh thể quanh ta. Luận điểm tiếp theo, trí thức của chúng ta trung quy đều phản ánh thế giới. Lý lẽ, chất liệu căn bản làm nên tư duy của chúng ta là tập hợp vô cùng phong phú các thông tin được tích lũy, trao đổi và không ngừng được xây dựng kỹ lưỡng bằng chứng một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời, một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta, vân vân. Luận điểm, đạo đức, cảm xúc, tình yêu của chúng ta cũng là một phần của tự nhiên. Lý lẽ, thực tại của chúng ta là những giọt nước mắt và nụ cười, lòng biết ơn và vị tha, sự trung thành và phản bội là quá khứ luôn ám ảnh chúng ta về sự thanh thản, Thực tại của chúng ta được làm nên từ xã hội của chúng ta, từ cảm xúc nhờ âm nhạc đem lại, từ các mạng lưới kiến thức chung đan dệt phong phú mà chúng ta cùng nhau xây đắp. Chúng ta trả lời câu 2 như sau. Những lý lẽ bằng chứng được sử dụng trong văn bản với luận điểm sự tồn tại của chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của vũ trụ. Lý lẽ được đưa ra Chúng ta từng nghĩ rằng mình là thứ tồn tại duy nhất, một chủng loài tách biệt hẳn với họ các động vật và thực vật. Rồi phát hiện ra rằng mình là hậu duệ có cùng tổ tiên với mọi sinh thể quanh ta. Bằng chứng, chúng ta từng tin rằng mình ở trên một hành tinh nằm tại trung tâm vũ trụ cho đến mình là ai. Luận điểm, tri thức của chúng ta chung quy đều phản ánh thế giới Lý lẽ, chất liệu căn bản làm nên tư duy của chúng ta là tập hợp vô cùng phong phú các thông tin được tích lũy, trao đổi và không ngừng được xây dựng kỹ lưỡng. Bằng chứng, một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện cho đến trải nghiệm của tôi. Luận điểm, đạo đức, cảm xúc, tình yêu của chúng ta cũng là một phần của tự nhiên. Lý lẽ, Thực tại của chúng ta là những giọt nước mắt và nụ cười, lòng biết ơn và sự vị tha. Sự trung thành và phản bội là quá khứ luôn ám ảnh chúng ta và sự thanh thản. Thực tại của chúng ta được làm nên từ xã hội của chúng ta, từ cảm xúc nhờ âm nhạc đem lại, từ các mạng lưới kiến thức chung đan dệt phong phú mà chúng ta cùng nhau xây đắp. Ý tiếp theo là những thông tin khoa học được đề cập đến trong văn bản những thông tin khoa học chúng ta được làm ra từ cùng những nguyên tử, cùng những tín hiệu ánh sáng giống như nguyên tử. Chúng ta không phải ở trên một hành tinh nằm tại trung tâm vũ trụ. Chúng ta là hậu duệ có cùng tổ tiên với mọi sinh thể quanh ta. Một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời, vân vân. Đấy là những thông tin khoa học nguồn gốc của những thông tin đó. Các thông tin được đề cập trong văn bản bắt nguồn từ tri thức khoa học tự nhiên hiện đại dựa trên nền tảng của học thuyết tiến hóa, thiên văn học, di truyền học của nhé. Ý nghĩa của những thông tin trong việc làm sáng tỏ những luận điểm chính là đó là những bằng chứng làm sáng tỏ cho luận điểm chính vì những thông tin này là tri thức khách quan được kiểm chứng bởi các nhà khoa học có uy tín, đã được chứng minh bằng khoa học hiện đại nên chúng rất thuyết phục, đáng tin cậy. Tất nhiên, khoa học vẫn đang không ngừng phát triển và có thể trong tương lai có rất nhiều các học thuyết, bằng chứng khoa học, thậm chí có thể phản biện đi ngược lại những học thuyết trên. Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm các biện pháp tu từ trong văn bản. Chúng ta trả lời các yếu tố miêu tả, biểu cảm, biện pháp tu từ trong văn bản là Chi tiết đại dương mênh mông, những gì chưa biết, rực sáng lên vầng hào quang của sự huyền bí. Yếu tố biểu cảm còn được bộc lộ trong cách sử dụng biện pháp điệp ngữ, các câu cảm thán trong văn bản. Tác dụng Yếu tố miêu tả giúp người đọc hình dung được vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới mà ta đang sống. Yếu tố biểu cảm giúp bộc lộ tình yêu, sự ngưỡng mộ của tác giả đối với sự kỳ diệu của thực tại. Mặc dù nhìn cuộc sống từ lăng kính của một nhà khoa học, sử dụng các bằng chứng, lý lẽ là các tri thức khoa học khách quan, nhưng việc sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm đã khiến cho văn bản nghị luận trở nên uyển chuyển, xúc động, hấp dẫn miêu tả và biểu cảm vì thế giúp gia tăng sức thuyết phục của văn bản nghị luận. Các biện pháp tu từ và tác dụng các biện pháp tu tử như so sánh, ví dụ thế giới là một trò chơi ghép hình mênh mông của không gian và các hạt cơ bản. Chúng ta giống như đứa trẻ, khi lớn lên nhận ra rằng thế giới không chỉ vẹn vẹn là những gì ở quanh mình như nó tưởng tượng khi còn bé. Tự nhiên là nhà của chúng ta và sống trong tự nhiên nghĩa là chúng ta đang ở nhà của mình. Ẩn dụ như là đại gia từng nghĩ rằng tác dụng giúp cho lời văn trở nên uyển chuyển, bay bổng và giúp tăng sức biểu cảm của ngôn từ. Câu 4. Tác giả đã trình bày quan điểm về mối quan hệ giữa con người và thực tại từ góc nhìn nào, với một thái độ như thế nào? Chúng ta trả lời, mối quan hệ giữa con người và thực tại và khả năng nhận thức thế giới của con người. Về mối quan hệ giữa con người và thực tại, tác giả văn bản là một nhà vật lý học thiên văn, đồng thời là một nhà triết học. Trong văn bản, ông không chỉ thể hiện quan điểm về thế giới với tư cách một nhà khoa học, mà còn thể hiện một sự suy tư, cắt nghĩa về bản chất của thực tại, về mối quan hệ giữa con người và thực tại từ góc nhìn triết học. Từ những góc nhìn này, ông nhận rõ sự nhỏ bé của con người trước sự lớn lao, kỳ vĩ và vẻ đẹp tuyệt đối của thực tại. Câu 5. Tác giả nghĩ gì về khả năng nhận thức thế giới của con người? À, về khả năng nhận thức thế giới của con người, tác giả cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống là mênh mông vô hạn. Những gì mà chúng ta khám phá ra là hữu hạn. Còn rất nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa tìm hiểu hết. Nhưng trí tò mò của con người là vô hạn. Vì thế, tri thức của chúng ta không ngừng tăng lên. Câu 6. Tự nhiên là nhà của chúng ta và sống trong tự nhiên nghĩa là chúng ta đang ở nhà của mình. Bạn nghĩ gì về nhận định của tác giả? mỗi bạn sẽ có một cái suy nghĩ giống à, một cái suy nghĩ khác nhau mỗi bạn sẽ có một suy nghĩ khác nhau về tự nhiên có là nhà của chúng ta hay không tuy nhiên theo cô chúng ta sống phụ thuộc vào tự nhiên vì vậy mà tự nhiên chính là nhà của chúng ta nhận định tự nhiên là nhà của chúng ta và sống trong tự nhiên nghĩa là chúng ta đang ở nhà của mình của tác giả là đúng đắn Tự nhiên và con người có mối quan hệ gắn bó với nhau không thể tách rời. Hai đối tượng có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Tự nhiên là nơi con người cư trú, nơi con người khám phá, học hỏi, thỏa mãn cái sự hiếu kỳ bẩm sinh của mình. Con người không thể sống mà thiếu tự nhiên, cũng như con người không thể sống mà không có nhà, nơi để ở. Vì vậy tôi đồng ý với nhận định của tác giả. Kết nối đọc viết Nhận thức nào từ văn bản về chính chúng ta mà bạn muốn mang theo trong hành trang cuộc sống của mình? Hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ để chia sẻ về điều này. Cô tham khảo trên mạng một đoạn văn như sau.